Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà đảo Duy từ phường 4, diện tích 65m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Bắc, đường ô tô, kết cấu. Một trệt một lầu, hai phòng ngủ, ba nhà vệ sinh, nằm ngay trung tâm, gần chợ, trường học, cách Hồ Xuân Hương 1,5 km, giá 4,8 tỷ đồng. Đất đống đa phường 3, diện tích 150 m2, sổ chung nông nghiệp, hướng đông nam, đường quy hoạch 5 m, cách Hồ Xuân Hương 1,5 km, tiện ích xung quanh đầy đủ, giá 2,25 tỷ đồng. Nhà hẻm Đào Duy từ phường 4, diện tích 46m2, sổ xây dựng phân quyền, hướng, đông bắc, đường xe máy 2m, kết cấu. Một trệt một lầu, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, cách đường Nguyễn Trung trực 300m, tiện ích xung quanh đầy đủ, cách chợ Đà Lạt 4 km, giá 2,55 tỷ đồng. Đất Châu Văn Liêm phường 7, diện tích 78m2, ngang 6m, dài 13m, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Tây Nam, đường ô tô, cách đường Nguyễn Hoàng 20m. Cách chợ 1 km, đất bằng phẳng, giá 1,3 tỷ đồng.